xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn à, chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc à, chúc các anh chị các bạn à, ngày à, à, ngày lễ tạ ơn ngày Black Friday à, thật là thú vị ha à, chúc cho cô chú anh chị à, vui vẻ ấm áp bên gia đình và người thân rồi à, rủ nhau mua sắm thật nhiều à, thật nhiều những cái à, mặt hàng giá rẻ À, trong những ngày à, Black Friday rồi lễ tạ ơn này à, nhân hôm nay có một chuyến đi bộ một vòng ở con đường Đề Thám rồi công viên 23 tháng 9 em dẫn cô chú anh chị các bạn ta cùng đi đến một ngôi chợ mà có lẽ ngôi chợ này không xa lạ nhưng mà rất đặc biệt ở Sài Gòn đó là chợ ẩm thực dưới lòng đất à, và chúng ta đang đứng đây là giao lộ Đề Thám và à, Trần Hưng Đạo à, thẳng hướng này à, chúng ta thấy đó là đường Đề Thám à, đi thẳng đến à, công viên 23 tháng 9 đi ngang qua phố Tây Bùi Viện ha à, và thẳng trục đường này đó chính là đường Trần Hưng Đạo và à, bên tay trái là rạp à, Nguyễn Văn Hảo ngày xưa và ngày nay là, là rạp công nhân và đối diện à, đó là lò bánh mì Vạn Kim ngày xưa đó à, với lại Ben Ben Laza nhưng mà ngày hôm nay ờ, Ben Laza thì còn nhưng mà lò bánh mì thì không còn hả à, và con đường Đề Thám ngay đoạn này có hủ tiếu Tùng Hưng à, rồi à, cà phê Snob Coffee à, ngày xưa hủ tiếu là ngay chỗ Snob Coffee nè à, sau này dời qua cái bên đó ở giữa cà phê với lại mắt kính này có cái quán hủ tiếu Tùng Hưng con đường Đệ Thám về đêm nè à, nơi đó có hẻm 145 hôm nào em sẽ đi à, vô hẻm 145 để anh chị và các bạn nhìn rõ hơn ha hôm bữa em có đi à, thoáng qua à, nhưng mà do cuối video rồi nó cũng thời lượng cũng dài à, nên thành ra chắc hẹn các anh chị à, trong những video tiếp theo nha à, chúng ta sẽ à, đợi đèn đỏ mà mình sẽ đi qua đường đậu đây nè đường này nè trong đậu đó, thẳng hướng này mình sẽ đi đến uh, cầu kho nè chợ uh, hòa bình đó, rồi băng qua đường đèn đỏ rồi rồi chúng ta qua đường nhé trước mặt ta đó là chung cư uh, chung cư 62 Trần Hưng Đạo ta đi à, trong lề đường để Thám nha à, rồi mình sẽ đi à, ngang qua công viên hâm ô ngang qua phố Tây để mình nhìn thấy những hình ảnh ở phố Tây những ngày gần Noel như thế nào và ở đây luôn có những sự kiện mỗi ngày à, phố xã Đông Vui tấp nập khu này à, luôn ồn ào nhộn nhịp à, về đêm thì lên đèn à, đủ màu thực ra thì à, khu này rất là ồn ào nên chúng ta sẽ đi à, nhanh qua thôi ha ngày hôm qua thì à, em có dịp dẫn mẹ đi vòng vòng ở chợ Bến Thành à, đường Bùi Viện nè à, thì hôm nay mẹ về quê rồi nên hôm nay em đi một mình thôi à, không một mình đâu và dẫn các anh chị đi đi cùng cô chú anh chị đi cùng cùng đi ngắm phố phường về đêm cập nhật số hình ảnh ở Ờ, Sài Gòn những ngày à, à, gần Tết à, ta nhìn đây có cái quán bia mới mở à, bia club 1960 à, chúng ta tiếp tục đi trên đường Đề Thám nha đi thẳng qua bên kia là à, công viên 23 tháng 9 à, em còn rất là nhiều video mà à, cô chú anh chị đã yêu cầu thì à, có lẽ em sẽ tranh thủ tự vì à, mỗi ngày em à, à, cố gắng sắp xếp mà à, rủ các anh chị và bạn đi chơi nửa tiếng tiếng rồi à, cuối tuần thì chúng ta có thời gian nhiều hơn để mình đi nhiều hơn thì có à, có chị à, ở bên quận 7 à, chị tìm người thân 10 năm về trước nhưng mà không biết 10 năm về trước và 10 năm hiện 10 năm sau này nó như thế nào nữa chắc là để em sẽ email ờ, hỏi rõ chị hơn ha và ờ, nếu chị có xem video clip này chị cũng yên tâm ha em có ờ, tiếp nhận rồi tiếp nhận comment rồi nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp cũng có rất nhiều cô chú anh chị cũng cũng muốn tìm lại người xưa nhưng mà có một số thì em cũng đang dò hỏi tìm hỏi mà ờ, vẫn chưa có tin tức à, mong cô chú anh chị à, à, khoan nóng lòng nha em sẽ cố gắng à, và chúng ta đang có mặt đây là đường à, đề thám à, đề thám và phạm ngũ lão à, thẳng hướng này mình sẽ ra à, công trường quách thị trang nè à, cuối đường đề thám ô cuối đường à, phạm ngũ lão à, mình nhìn lại con đường mình vừa đi qua nè ở đây có quán bia club rồi chúng ta sẽ qua đường thôi à, thẳng hướng này mình sẽ lên chợ à, Thái Bình nè à, công Bùng Binh à, Cống Quỳnh rất là nhiều xe à, mình à, ở đây xe không có nhiều người đi bộ nên chúng ta không phải à, cẩn thận khi mà qua đường và ngôi chợ ẩm thực dưới lòng đất này nằm ở mặt tiền đường phạm ngũ lão và lê lai nó mặt tiền thôi nhưng mà đó là cái cổng để đi vào đó cổng để đi xuống hầm gửi xe thì mình gửi ở trên à, mặt công viên và ngày xưa công viên có rất nhiều à, quán bar rồi à, quán cà phê nhưng mà ngày hôm nay thì đã trống trải rồi nè à, có lẽ sắp tới sẽ có nhiều dự án để cải tạo cái công viên này hơn à, chúng ta thấy ở khúc này ở đoạn này thì không có nhiều cây cối như là ở bên khu vực A khu vực phía bên trường nữ sinh rất là nhiều cây gói cây xanh bóng mát à, chúng ta đang đi trên mặt đường à, lề đường à, phạm ngũ lão à, mình nhìn qua bên kia là có những hẻm đi ra bụi viện nè hả hẻm à, hẻm chùa chùa An Lạc à, hẻm chùa An Lạc ngay kế bên cái khách sạn Sài Gòn City à, và nhìn bên cánh trái đó là à, trung tâm mua sắm thời trang Takashimaya à, chúng ta sẽ đi à, xuống bên dưới để mình khám phá xem thế nào ha à, đương nhiên là mình sẽ đi ngang đó thôi à, để cho các anh chị các bạn thấy à, ở, ở phía dưới như thế nào à, nếu mà các anh chị à, chưa biết nơi này thì hôm nay chúng ta sẽ khám phá còn các anh chị nào biết rồi thì hôm nay mình sẽ cập nhật ha và ngôi chợ này nằm ở dưới lòng đất của công viên 23 tháng 9 à, các anh chị à, nếu mà có đến đây thì mình sẽ tìm bản đồ à, mình xuống công viên 23 tháng 9 thì sẽ có ha. À, ngoài những cái quầy nữ trang à, mua sắm quần áo thì à, mình thẳng cái kia đó là khu ăn uống à mua được các hình dạng chỗ nào em à, thấy ờ, đây thì có kem nè sinh tố nè rồi chè nè ngày xưa thì rất là đông nhưng mà bây giờ thì vắng bớt rồi à, không có đông như ngày xưa nếu mà ngày xưa các anh chị các bạn đã xem những cái clip trước đó, à, mình sẽ thấy những hình ảnh nó sẽ rất là đông đúc nhưng mà trước khi đi xuống dưới thì mình sẽ đi à, à một vòng ở trên đây à, để mình xem cái à, gian hàng ở đây à, gồm những gì ha thì trước mặt chúng ta đó là à, quần áo rồi dớ nè đây đa phần là du khách mua là nhiều à, mặt kiến à, 100 ngàn thôi rất rẻ vài đồng tuy là chợ à, tuy là chợ du lịch nhưng mà giá thành rất rẻ nè rất là bình dân trăm trăm rưỡi ngàn là ông ta có một cái quần cái áo kiến mắt kiến hay dép hay giày đây cũng giống như là Sài Gòn que vậy đó ha và bây giờ có một số gian hàng người ta đóng cửa rồi cái đó là cao tốc trung lương lâu rồi mà đâu ý nó là, là điều ra là nó kẹt thôi mà nó cũng ủa vậy long an mất gì đi cao tốc vậy ừ. độ sale trăm ngàn Dạ một giá 175 à, ngàn khoảng 5 à, đồng 7 đồng nó à, trước bên kia thì có siêu thị nữa nhưng mà à, ngày nay thì không còn siêu thị à, đây là những hướng mà đi lên à, mặt đất mà rồi chúng ta tiếp tục ha đi con vòng ở đây à, đây có quần áo rồi giày dép à, giày dép đây nè oh. à. này, go like Air, Air Max. Adidas. Không biết thiệt hay giả đây để <laughs> đem lại xem coi à, hàng thiệt hay giả nha quay quay à, quay thôi cũng khó phân biệt à. mình nhìn cũng khó phân biệt thiệt cái tem thì thấy nó cũng hơi lạ lạ mà kiểu dáng thì cũng uh, giống thiệt mình không biết à, mình không mua thì cũng ngại hỏi rồi ta đi, chỉ đi ngó qua thôi ha à, và mình thấy ở đây uh, có những gian hàng ăn uống nè đây món gì đây vắng quá sao vắng dữ vậy ngày xưa đâu có vắng dữ vậy đâu chúng à, ta sẽ đi vòng vòng ha ừ, Sài Gòn bây giờ cái uh, 20 giờ 20 giờ tối đó. vô ngoài có lũ giờ right Đúng sầu riêng giả thôi wow. bánh cống à, đây có bánh cống sóc trăng nữa nè 90 ngàn ba cái à. bánh cống bắp bò thịt bắp bò cuốn with that bò tơ tươi rồi bún thái rồi à, sinh tố chúng ta đi à, lên trên bên kia xem coi còn gì nữa không ha à, ở đây có quầy lưu niệm à. đồ lưu niệm như là những cái ống tre rồi những cái à, dây đeo rồi ừ, những cái vật dụng giống như ở à, chợ Bến Thành vậy đó bây giờ thì hơi nóng à, đây có cái à, siêu thị uh, Sata Food Oco Food bán rau cải những cái uh, đồ hộp à, rồi có khu vui chơi cho vui chơi game chúng ta sẽ à, đi lên à, đi lên mặt à, lên mặt đường Lê Lai ha. mình nhìn lại cái cái góc cái góc khu ẩm thực à. về trang trí thì cũng ok nè nhưng mà dạo này hơi vắng quá cập nhật được uh, ngày nay chợ ẩm thực dưới lòng đất như thế nào và nếu các anh chị các bạn ờ, chưa biết nơi này thì thì hôm nay mình có dịp uh, khám phá à, đây là bằng đường Lê Lai này để đến cái khu vực này à, các anh chị tìm đến con đường Lê Lai hoặc là công viên 23 tháng 9 à, khu vực à, Phú Tây Bùi Viện à, sẽ có một cái nối xuống các anh chị sẽ gửi xe ở ở trên à, à, mặt đất hoặc là ở dưới tầng hầm luôn à, ở trên mặt đường Lê Lai và mặt đường Phạm Ngũ Lão đều có một cái bãi xe để các anh chị đi vào rồi một số hình ảnh để các anh chị xem qua chơi cho vui nha rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi bye bye bye các anh chị và các bạn đó, trước mặt chúng ta đó là tòa nhà AB Tour ở dưới đó có một cái nhà hàng à, San Phu Lầu à, bán à, theo phong cách Hồng Kông bán hình như là suốt đêm luôn đó nói chung là hầu như 24 24 đều ờ, đều có nhà hàng đó, đó nằm ở dưới ở dưới tầng trệt nó gửi xe máy 8 ngàn nó cổng lên nè ở dưới cái bãi xe ở dưới nè gửi xe máy 8 ngàn có có xe hơi và xe máy luôn